và hôm nay là mình chia sẻ đến quý cô chú là mình làm món bánh bông lan nha cô chú rồi giờ mời quý cô chú anh chị và các bạn cùng theo dõi mình làm món bánh bông lan mình nướng bằng than và đặc biệt là có cam để cho cái gì bánh nó ờ, bớt tanh và dễ ăn đó, có đồng mềm nha rồi giờ mời quý cô chú anh chị và các bạn cùng theo dõi nguyên liệu của mình à, gồm có là trứng đường cam và bột mì thì à, trứng của mình á mình dùng một ký trứng vịt tươi đó đây là trứng vịt tươi nha cam á, thì mình dùng à, nửa quả cam nha để nó khử mùi tanh của à, của trứng và nó làm cho cái bánh nó được mềm hơn đường thì mình dùng là một ký hai đường nha còn bột mì á, ở đây à, cô chú thấy á, là mình để sẵn trong gói mình dùng bột mì đa dụng hoặc cô chú có thể mua bột mì rồi ở ngoài cũng được nhưng mà mình dùng bột mì đa dụng để mình làm bánh thì à, một gói này á, là 1 kg thì mình dùng có khoảng chừng 600 à, gram nha chứ mình không dùng hết à, với bột này thì cô chú theo dõi video thì cô chú làm được nha rồi dụng cụ để mình nướng bánh á, thì mình có khuôn nướng bánh bông lan bằng than đó và tiếp theo là mình chia sẻ đến quý cô chú anh chị là mình sẽ à, lấy trứng ra rồi mình đánh trứng lên dậy lên nha để mình à, làm bột mình nướng bánh rồi giờ mời quý cô chú anh chị cùng theo dõi nha rồi tiếp theo là mình lấy trứng ra nha cô chú thì ở đây là mình à, trứng của mình cân ra là một kg trứng nha mình lấy hết một à, kg trứng này nha cô chú đó đây là trứng vịt à, tươi thì trứng này thì à, lòng đỏ và lòng trắng cô chú đều lấy hết luôn nha cô chú mình lấy hết luôn nếu mà trứng mà nó có giữa thì cũng không sao nha cô chú lỡ mà có một hai trứng giữa thì nó cũng không sao đó mình lần lượt mình lấy trứng ra hết bánh bông lan này thì ở miền Tây à, mình à, thường hay làm bánh bông lan này để để khách các cô chú hoặc là đám tiệc đó thì bánh bông lan này cũng rất là thông dụng mình có thể mình dùng nè à, mình bán đó thì cô chú à, hãy nên à, áp dụng cái video này nha để làm được món bánh bông lan như mình rồi tiếp theo là mình đánh à, cho tan cái lượng à, trứng này ra trước nha cô chú thì mình dùng máy đánh để mình đánh cái trứng này ra rồi mình đánh cho nó tan cái trứng này ra nha cô chú thì ban đầu là mình đánh tốc độ nhẹ thôi rồi mình đánh trứng ra tan trước rồi tiếp theo là mình cho đường cát vào nha thì ở đây là mình có một cái hai đường cát hoặc cô chú ờ, có thể bớt khoảng 50g ờ, cũng được nha 1 kg 50 cũng được nhưng mà mình làm một kg hai đường cát đó mình cho vô rồi mình đánh cho cái ờ, trứng với đường này cho nó tan thật là tan ra và dậy lên tối đa nha Rồi như vậy là bột mình đánh à, nó hơi dậy lên nha và tiếp theo mình cho à, cam vô nha thì mình cho vào đây có khoảng à, nửa quả cam thôi nha cô chú rồi mình đánh cho cái trứng này cho dậy thật là dậy lên nha thời gian mình đánh có khoảng 15 phút đó cô chú đánh cho dậy thật là dậy lên rồi tiếp theo là mình đánh trứng nha rồi giờ à, lửa của mình à, cháy lên rồi nha cô chú thì mình để à, than lên phía nắp phía trên này nha đó rồi mình để cái đáy khuôn lên để cho nóng cho thật là nóng khuôn nha cô chú nếu mà than cháy nhiều thì mình bớt ra nha rồi mình để cho cái khuôn cho nó nóng lên rồi mình à, để nắp lên ha nha để cho cái cuộn cho thật là nóng nha cô chú đó rồi tiếp theo à, là mình à, múc bọt nha cô chú đó mình bỏ trứng vô khoảng lưng lưng nha rồi giờ à, mình cân lên thử nó bao nhiêu nha rồi như vậy là mình múc ra khoảng 200 gram bột trứng nha và mình chọn vô đây á, là 50 gram hoặc 60 à, gram bột mì nha cô chú đó thì mình chọn à, đầu tiên này á, là hai muỗng đó mình à, quậy cho cái bột trứng này nè cho nó tan cái bột mì này ra nha nếu mà cô chú thấy nó còn hơi lỏng bột tức là lượng bột trứng nó ít á thì cô chú à, cho thêm à, bột trứng nha còn nếu một bột mì á nó nhiều á thì mình lấy bột trứng mình cho thêm vô đó mình quậy ra đó còn hơi lỏng nè cô chú thì mình cho vô một ít bột mì nữa đi cho thêm khoảng một gram nữa cho nó vừa nha còn nếu mà nó đặc quá thì cô chú lấy bọc trứng cô chú cho vô ít thôi là nó lỏng ra đó thì đây là cái cách mà mình làm bánh bông lan ngon nhất nha chứ mình chọn chung một lần thì cái bánh nó dễ cứng lắm nha cô chú mình nướng thời gian lâu dài á thời gian lâu thì bột mì nó nở ra thì bánh nó dễ cứng nha và tiếp theo là mình đổ bánh nha rồi thì ở đây á, là cái khuôn thì mình để lửa trên và lửa dưới nó rất là nóng rồi nè rồi mình lấy ra mình là thoa dầu nha thì cái khuôn này á, là cái khuôn bình thường hay nướng khuôn này là cái khuôn xi à, nóc nè cô chú đó mình thoa dầu đều cái khuôn nha và đặc biệt là cái khuôn này á, là cô chú phải để cho lửa thật là nóng nha cô chú nếu mà nguội thì dễ à, bánh dễ dính khuôn nha đó mình tha cho đều lên co luôn 12 cái luôn nha cô chú rồi khuôn à, nóng rồi tiếp theo là mình à, cho bọt vô khuôn để mình nướng bánh lên nha thì à, mình lấy cái muỗng nhỏ đó vừa nhỏ mình cho vào khuôn đó được một cái ha rồi khi mà mình cho bọt vô khuôn xong đó thì à, mình đậy nắp trên lại để à, mình à, nướng lên nha và cái bánh này nếu mà đạt á, thì phía trên nó vàng mặt trên và vàng mặt dưới nha cái bánh không được nứt nha và không được hót xuống hót xuống là nâu bọt nha cô chú rồi mình chuẩn bị để mình đậy nắp lại nè đó mình đậy nắp lại thì mình à, trong thời gian mình chờ đợi á, là mình phải kiểm tra bột kiểm tra than nếu mà ở dưới nó à, già lửa thì mình lấy ở dưới lửa dưới mình bỏ lên trên nha cô chú mình bỏ lên phía trên này đó rồi bây giờ cô chú đợi cho mình khoảng à, hai phút sau nha cô chú rồi bây giờ khoảng 2 phút thì mình chuẩn bị mình lấy bánh ra nha cô chú đó nó vàng nè cô chú thấy chưa đó mình để lại một chút xíu nữa mình à, kiểm tra lửa dưới nha thì mình để à, một chút xíu thì à, lửa nó nóng lên bánh nó vàng rồi một chút xíu nữa mình chuẩn bị mình lấy bánh ra thì mình nướng này bánh này có khoảng chừng 2 phút mà 2 phút là được dĩ rồi nướng rất là mau luôn nha đó cô chú thấy bánh nó vàng chưa giờ vàng thì mình lấy bánh ra nha đó lấy bánh ra rất là dễ luôn nha cô chú thì đây là chỉ bánh đầu tiên nè lấy ra rất là dễ luôn hơi án nha đó thì bánh đầu tiên nha cô chú để mình à, xây camera lại cho cô chú thấy nha thơm là vàng đó cô chú bánh bông lan này dễ à, à, biết lắm nó thơm là vàng đó mình lấy ra từ từ từ từ vậy đó mình lấy ra được bốn cái này ha đó thao tác lấy bánh ra rất là dễ luôn nha cô chú cái khuôn này là mình dùng à, lâu lắm rồi đó để mình à, để máy gần lại cho cô chú thấy nè đó thì đây là cái dĩ bánh đầu tiên nè cô chú thích ăn vàng thì cô chú nướng à, bánh cho nó vàng rồi cô chú thích ăn à, cái màu cho nó đẹp á, thì cô chú nướng cho nó hơi trắng trắng một chút xíu nha nhưng mình bánh vàng thì thơm bánh vàng thì ăn ngon đó mình lấy ra là đạt luôn nha cô chú chỉ này là không hư luôn nha thì đây là cái à, chỉ đầu tiên mà mình à, nướng nè cô chú đó để mình tiếp tục mình à, nướng chỉ thứ hai thì mình thoa dầu lên trong khuôn tương tự như cái chỉ đầu nha Rồi, cô chú thấy nãy giờ mình nướng rất là nhiều bánh nha đó thì cái màu bánh nhìn cũng rất là đẹp nè rồi bánh này rất là bóng nha ở trong khuôn uh, mình đang ờ, nướng bánh nè đó hôm nay là mình làm buổi ờ, tối và do con mình có công việc thì mình làm buổi tối để mình tranh thủ thời gian để mình chia sẻ uh, cô chú bột của mình uh, sẵn ở đây rồi thao trứng ở đây thì còn một ít mình đợi cho cái bánh những cái bánh trong khuôn này nó vàng thì mình lấy ra nha để chút xíu nữa coi à, dở ra vàng thì mình lấy ra đó than ở trên nhiều thì bỏ dưới à, khuôn phía dưới thì bánh đây là bánh à, bông lan truyền thống ở miền Tây hy vọng là video này sẽ giúp ích được quý cô chú anh chị nha về cách làm bánh bông lan và như vậy là video mình chia sẻ đến quý cô chú anh chị đến đây là hết nha và quý cô chú anh chị hãy đăng ký kênh và nhấp vô nút chuông để khi mình có video thì cô chú anh chị nhận được video mới nhất của mình và bây giờ mình xin kính chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị video tiếp theo nha